chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 à, ờ, Rất là lâu rồi thì Hôm nay bên em lại tiếp tục ra một video mới à, Giới thiệu đến con súp à, các bác ở đây có thể thấy đây Là một con súp à, hơi 40 Thì à, hôm trước súp hơi 30 nó về thì bên em đã bán hết sạch rồi Thì cũng chưa kịp quay video cho các bác xem Thì hôm nay à, bên nhà em sẽ mở hộp một con súp mơ hơi 40 của thương hiệu à, TD Acoustic Thì bây giờ bên em sẽ mở hộp ra các bác nhé Súp à, 15 TD tức là bát 15 inch các bác nhé của thương hiệu TD thì cái bát 15 inch này tức là bát 40 các bác nhé đó 15 inch là bát 40 có logo TD Acoustic uh, và chữ R đây các bác thể thấy đây và bên cạnh này chúng ta sẽ có một số thông số này bát 15 inch là bát 40 này thùng này đựng được một cái này và công suất là 350W các bác nhé con này có công suất 350W và trở kháng thì uh, chúng ta có thể đánh xuống đến 25Hz đến 180Hz các bác nhé độ nhạy của nó là 91 dB cân nặng của nó là 35 cân các bác nhé Đấy, đây là size là kích cỡ này chiều rộng này mã để các bác check vào website của tdacoustic.vn này đó đầy đủ ờ, thông tin mã vạch và bây giờ thì uh, bên em sẽ khui hàng đấy, ờ, sẽ là người khui hàng các bác và bây giờ thì bên em đã bóc ra con này uh, làm nhìn khá là vuông vức đẹp dưới chân thì à, chúng ta sẽ có bốn cái chân à, bằng kim loại màu vàng các bác nhé rất là sang trọng và có một cái tấm à, ờ, để chống trượt ở đây và mặt gỗ thì để em xem lật em lật anh thế lật lại ngược lại giúp em anh ơi cho xốp vào để lật cho nó khỏi xước hay là thôi lật luôn được không và các bác có thể thấy trước mặt các bác đây một con súp đến từ thương hiệu TD Acoustic đó thì ờ, cái mặt lưới này thì họ làm rất là dày dặn các bác nhé mặt lưới này ờ, em cảm giác rất là dày dặn và để em bóc thử cái mặt lưới này ra xem bên trong ờ, nó là thế nào rất là ok và ở đây các bác có thể nhìn cái chi tiết nhỏ này làm bằng kim loại các bác nhé nó sẽ rất là chắc chắn chứ không phải là bằng nhựa nhiều cái nó bằng nhựa thì nó sẽ rất là dễ bị gãy nhưng mà ở cái con TD Acoustic này người ta đã sử dụng bằng sắt rồi nên là rất là cứng cáp và ổn định cái màng loa này thì à, là được tẩm dầu các bác nhé màng loa bóng tẩm dầu rốn rất là to khi mà rốn to này thì em nghĩ là cái côn của trong trong cái này nó rất là to để nó cái rốn là để bao phủ cái côn mà các bác cái rốn nó, nó lớn như này thì uh, em nghĩ là côn nó sẽ to nhưng mà cái này nó cũng không đánh giá được nhiều bởi vì nhiều khi người ta cố tình làm cái rốn nó to thì chốc mà chúng ta phải xem bên trong thì người ta mới biết rõ hơn nhưng con củ bát này em thấy rất là gấu và cái gân cao su này dày rất là dày khỏe chắc chắn con súp này em nghĩ đánh rất là uy lực đấy các bác Đó, bát 40 Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến ờ, với mặt đằng sau à, Ở đây các bác có thể thấy đây Có một cái tem uh, bảo hành của nhà hãng Người ta đã tích sẵn bảo hành ở đây cho các bác rồi Và cái điều mà quan trọng nhất ý, các bác có thể thấy đây Anh uh, quay lại chút gần cho em Các bác có thể thấy đây, đây là rác Canon các bác nhé cái điều mà em rất là băn khoăn giữa các con súp hiện nay nó chưa có cổng này nhưng mà các bác mua súp của năm 2021 ấy thì các bác nên lựa chọn những con súp nó phải có cổng Canon như này các bác nhé bởi vì bây giờ chúng ta đã chuyển sang chơi vang số rồi hệ số rồi chứ không còn là hệ cơ với lại âm ly nữa chơi đẩy rồi thì các bác cái cái điều quan trọng của một con ờ, ve con súp hay là nó phải có cổng Canon các bác nhé khi có cổng Canon thì các bác có thể là cắm trực tiếp từ con vang số và cắt súp căn chỉnh trên vang số thì tiếng súp nó sẽ ok nhất và hay nhất nhé nhiều bác cứ bảo là em đến setup nhưng mà cái con súp lại không cắm được vào vang số đâm ra nhiều khi muốn set up cho nó hay cũng rất là khó các bác nhá phải một các bác lựa chọn súp phải có cổng Canon thì khi mà các bác nhờ bọn em đến setup thì bọn em sẽ cắm trực tiếp từ vang số vào đây thì thì tiếng nó xuống đây nó sẽ hay nhất các bác nhé chứ cái cổng bông sen như này thì lại phải sắc chế cháo thì nó rất là phiền nhiều khi là mono site nó cứ bị loạn hết lên và pha phía căn nó rất sẽ khó nhưng mà các bác nào mua con súp mà nó có cổng canon như này thì cắm một phát vào con vang số là nó nhận luôn thì nó sẽ rất là hay và nhàn cho các bác nhé đó một số thông số ở đây thì vừa ở ngoài vỏ thì em đã đọc rồi và ở đây chúng ta sẽ có một con công tắc nguồn này cắm điện nguồn và đây có cầu chì không nhé chập cháy gì chúng ta chỉ cần thay cầu chì nên là xong và trên này thì à, các bác có thể thấy đây đây là ba cái đèn báo công suất này đó clip là full này đấy cái à, chỗ này chúng ta sẽ có là hz thì cái này cắt nông cắt sâu thì à, các bác sẽ tùy chỉnh nhưng mà thường thường em sẽ hay cắt ở đoạn giữa như này là sẽ không bị lọt lời nhiều mà cũng không bị uh, bí tiếng thì chúng ta thường thường để giữa này còn pha này để làm gì pha này để các bác dùng pha với cái loa full nha các bác nhé khi các bác vặn sang trái hoặc sang phải làm sao cái tiếng bát nó cộng hưởng nó đánh mạnh nhất thì các bác sẽ để là pha bên đó các bác nhé đó thì cái này để tùy biến theo cái bộ dàn nha các bác đó còn dưới này là một cái volume tức là to nhỏ thì các bác muốn đánh to hay đánh nhỏ thì các bác vặn cái nút dưới cuối cùng này đó con súp này thì cũng khá dễ là sử dụng con súp này thì ứng dụng cho nhà bác các bác nên dùng như thế nào nhà bác chỉ có con đẩy hai kênh và không muốn lắp thêm đẩy nữa thì các bác có thể lựa chọn một con súp hơi 40 uh, ờ, liền công suất đó con này thì uh, được không sử dụng quạt tản nhiệt các bác nhé mà sử dụng uh, đế tản nhiệt bằng nhôm dạng tản nhiệt dạng thanh để cái thiết kế mới này nó sẽ chống bụi bẩn chui vào đây trước nó cái loại mà quạt quạt tản nhiệt thì nó sẽ hút bụi vào trong này các bác nhé nhưng cái này thì nó sẽ là tản nhiệt ở đây và nó sẽ không bị uh, bụi vào à, tiếp đến thì ở đây chúng ta có thể là thấy một cái màu vân gỗ làm cực kỳ đẳng cấp các bác nhé uh, ờ, nhìn rất là đẹp bo bốn xung quanh là màu vân gỗ mà cái màu vân gỗ này đậm các bác nhé nhìn nó là vừa màu uh, nó nếu mà nhìn có thể là bóng ngả thì có thể là màu đen nhưng mà lại nhìn nó lại và vân gỗ rất rất là đẹp các bác này đấy sang trọng đẳng cấp và con củ bát này con này thì tí nữa em sẽ test chất âm xem là đánh như thế nào thì hôm trước có cái mẫu 30 ấy, đánh rất là gấu rất là căng thì ờ, các bác đã mua hết rồi ạ các bác nhé có nghĩa là người ta đã đến và người ta đã mua hết sạch rồi thì ờ, hôm nay thì lại lên review cho các bác ờ, con uh, sub 40 này đó thì cái mẫu 30 thì hôm trước em định quay video nhưng mà chưa kịp quay video hôm trước em có quay video là hàng về đấy thì các bác đã mua hết sạch rồi bây giờ thì nhà chỉ còn mẫu 40 và mấy hôm nữa thì bên nhà em lại tiếp tục về mẫu 30 thì em sẽ quay cho các bác sau hôm nay chúng ta sẽ review con 40 này và bây giờ bên em sẽ đấu thử vào để test chất âm con súp này xem như thế nào các bác cùng nghe xem trải nghiệm các bác nhé rồi bên em bây giờ sẽ đấu vào Nhìn con 40 to thật đấy các bạn Ok, khởi động nguồn lên. Và bây giờ thì bên em sẽ test chất âm của súp này các bác nhá vừa xong thì các bác có thể thấy là con súp 40 ờ, này đánh cực kỳ uy lực và em cảm giác con này đánh rất là khỏe nhá thậm chí nó đánh ngang với súp hơi luôn các bác nhé đây các bác nhìn này cái gân cao su to và dày nhìn các bác nhìn cái gân súp này bác có thể thấy như kiểu các anh tây ở mỹ ấy. các anh hay review những con súp khủng của mỹ ấy. mà nó có những con gân cao su nó lồi hẳn lên này nó to này con súp này đánh thực sự là rất là uy lực các bác nhỉ và màng thì là màng bóng tẩm dầu rốn thì rất là to cho tiếng bass đánh sâu và đánh rất là lực các bác nào ở thành phố Thái Bình mà muốn qua trải nghiệm xem trực tiếp thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em nhé thì uh, em sẽ để số địa chỉ tại đây và con súp này thì em nghĩ là đánh với một đôi full 30 thì cực kỳ là hợp lý cho một cái gia đình ờ, nó mới đảm bảo được cái tính súp sâu ấm trong không gian gia đình các bác nhé và con này thì các bác sẽ không cần phải lắp thêm đẩy nữa nó đã tích hợp ờ, luôn công suất trong này rồi thì chỉ cần có một con vang ngon các bác cho vào đây là đánh xe em nghĩ sẽ rất là ok đó thì các bác nào mà nhà mà mua âm thanh của nhà thông minh 17 mà vẫn chưa có súp thì có thể là à, lưu ý đến con súp này các bác nhé đó thì bên em sẽ bao vận chuyển trong thành phố Thái Bình cho các bác à, và set up và lắp đặt tận nhà cho tặng dây rắc cho các bác nữa nhé con súp này thì hiện tại à, bên nhà em đang à, có cái giá là 6 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé đó 6 triệu 500 nghìn đồng một con súp à, hơi à súp điện 40 thì à, bên nhà em thì cam kết là chỉ mang đến cho các bác những sản phẩm hàng chính hãng chất lượng uy tín tại thành phố Thái Bình đó còn à, nói chung là hàng của hãng thì họ làm rất là nét đẹp và chất các bác nhé gần như là về bao nhiêu thì cũng hết bằng đấy thì con này nó đang có tem bảo hành nên là em sẽ không tháo ra quay sơ qua cho các bác thế thôi chứ còn bên trong nội thất thì em sẽ không mở ra đó thì uh, các bác nào có muốn quan tâm có thể kết bạn qua số điện thoại qua số điện thoại Zalo em để dưới này để em sẽ gửi ruột và uh, nội thất bên trong cho các bác xem nha các bác nhé và bây giờ thì em sẽ test thử tiếng của con súp này không các bác nhá không bật loa phun các bác nhá quay đi, quá kinh khủng các bác các bác công nhận không quá kinh khủng này các bác nhìn màn loa này đánh quá kinh khủng luôn anh ấy quay ra nhìn cửa cửa cửa bên nhà em đây tiếng súp nó đánh cái nào ra cái đấy và không bị lọt lời ca sĩ nghe em nhá để em mở cho các bác nghe này không hề lọt lời ca sĩ một tí nào luôn mà đánh tiếng nào là tiếng đấy luôn này đó em sẽ mở một chút nhạc cho các bác biết này đấy tắt đi tắt lo phun là gần như sẽ không có không bị lọt lời một tí nào luôn các bác nhá đây các bác để đấy là tắt loa phun đi cái là chỉ có tiếng súp không hề bị lọt lời nên tiếng súp đánh rất là tròn và uy lực đấy ở trên video thì không biết là các bác ờ, ở trên video thì không biết là các bác có, có cảm nhận được ờ, tiếng súp hay không nhưng mà ở đây thì hiện tại team em có thể nhảy theo nhạc và cái tiếng súp của nó đánh rất là mạnh uy lực và em nghĩ là với giá trị 6 triệu 500 nghìn đồng thì khó có thể kiếm được một con súp nào trên thị trường có cái lực đánh chất như vậy mà lại chính hãng không bác nhé thì các bác có thể là qua trực tiếp uh, nhà thông minh 17 ở tổ 6 phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình và liên hệ qua trực tiếp qua số điện thoại để các bác được nghe xem trải nghiệm trực tiếp mẫu súp uh, điện 40 của thương hiệu TD tích chính hãng mà chờ rất là lâu rồi mới có hàng các bác nhé lô hàng này cũng không có nhiều đâu các bác nào mà muốn sắm Tết thì có thể là đi xem nghe xem trải nghiệm trực tiếp từ bây giờ đi vì đến cuối năm em sợ là không có hàng để bán luôn các bác nhé và hôm nay thì ờ, bên em đã làm xong clip ờ, giới thiệu về con loa 40 thì bây giờ bên em xin được dừng clip ở đây các bác thấy hay có thể đăng ký kênh chia sẻ video giúp em nhé xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo